hello hello hello hello everyone hello everyone what's my name how are you yeah yeah yeah go music on yeah yeah uh, à, bây giờ là 8 giờ 19 phút sáng <laughs> music bật rồi <laughs> ủa ủa mẹ từ từ ok ủa khoan từ ok ok ok yeah 19 vụ gì mà mi sợ dậy Hello Sammy, hello Tiểu Vũ. Chúng ta sẽ đến với câu lạc bộ kinh dị của lộn câu lạc bộ văn học. Câu lạc bộ văn học. <clears throat> What the game rồi, ở đây. Chuyển qua tách game nha mọi người. Yeah. Yeah. Yeah. âm thanh rất là chill mọi người ạ nãy giờ trong đít cứ hát theo nhạc đó ồ mẹ ý cái gì ấy, ấy vậy <laughs> tôi thấy từ đằng xa có một đứa con gái ầm ĩ phiền nhiễu đang vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ tôi mà chả hèm để tâm tới những ánh nhìn của người đi đường uhm. bình thường á nếu mà Saki mà đi đường mà gặp một đứa con gái mà nó vừa chạy tới mà vừa cứ la âm um, âm um, rồi xa cây xa cây xa cây tôi tôi tôi cũng hơi sợ sợ nha kiểu người ta nhìn ngoài đường người ta nhìn ngại lắm ngại sợ mọi người à ngại lắm la sáng xác định ít người xe đúng rồi cho nên là tôi nói chuyện một mình cũng được không sao hết á trời tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là không có ai người xem mà cho nên là tôi, tôi nói chuyện một mình thôi cũng bình thường trời ơi rất về nói chuyện một mình quen rồi <laughs> nói chung là vẫn có nói chứ không phải là im nha mọi người vẫn nói chuyện nha tôi vẫn sẽ nói chuyện suốt buổi stream luôn tôi nói chuyện không ngừng nghỉ luôn tại vì biết tôi biết là sẽ có những bạn xem lại stream cho nên là không xem không stream stream được buổi sáng và sẽ xem lại stream nên là mình sẽ không phải im lặng được đúng không đúng không đúng không đúng rồi đúng số 1 coi <laughs> em đang trong discord nè người thấy uh, hôm nay discord uh, hôm nay thấy mua đồ của tôi thấy có gì nó lạ không thấy cái gì lạ không giờ thử nghiêng qua đầu qua phải chứ nha nghiêng qua đầu qua phải tí nha hay rồi chúng ta nghiêng qua đầu qua trái hai nhắm mắt cái gì lạ mọi người đừng <laughs> có gì lạ đúng không không có gì lạ đúng không Lúc chưa bật like luôn <laughs> Ok Cô ấy tên là Sayuri Một người bạn thân hỏi nhỏ và cũng là hàng xóm của tôi luôn Bạn thân thì Thường thường là người ta không quan tâm đến những cái Tiểu tiết như là Sợ người khác, ờ, người người đường Sợ ánh mắt của người ngoài nhìn vô đúng không Người ta không bao giờ ngại Kiểu kiểu vậy á còn những người mà không phải là bạn thân thì người ta sẽ ngại dùm cho mình người ta sẽ cái kiểu như hành động nó sẽ rất là ngại còn bạn thân là không biết ngại gì luôn cứ cơ giữa chốn đông người là cứ la ôm um sùm la hét ôm um sùm tại vì người ta lúc mà người ta ở bên cạnh mình á người ta cảm thấy rất là thoải mái tự nhiên và người ta cũng là không có không có ngại bất cứ cái gì cả thật sự là Saki cũng muốn có một có những người bạn như vậy nhưng mà thực sự là không có mọi người ạ à. lúc nào ờ, họ cũng ờ, ngại cái này ngại cái kia mọi người lúc mà đi bên mình mà cứ ngại ngại ngại này kia kiểu như là không thoải mái cho nên là cảm thấy rất là uh, cảm thấy là mình không phải là bung lụa được mọi người ạ à. lạ chưa à, <laughs> chúng tôi trở thành bạn có lẽ là do quen biết với nhau từ lâu rồi Ờ, chứ bình thường khó mà có mối quan hệ kiểu ấy ở thời đại này. Đúng rồi. Khi mà một chúng ta quen thân nhau thiệt là lâu ấy, kiểu như là một bạn thân gọi là bạn chi kỷ luôn á, là bạn cực kỳ thân á thì uh, không bao giờ người ta sẽ kiểu uh, thoải mái như vậy được một kênh chat toàn là cà lê yeah cà lê vậy đủ rồi có cà lê được rồi trước kia có hai thường đi cùng nhau đi học nhưng mà từ khi lên cao chung thì cô ấy khiến tôi luôn phải mệt mỏi về chờ đợi với cái đặt ngủ nướng thường xuyên uhm. có bao giờ mà các bạn à, chờ bạn thân đi học mà kiểu à, các bạn phải chờ đợi tụi nó ngủ dậy không <laughs> tại vì á tại vì mình đến rủ nó nhà nó rủ đi học thì mình cũng không thể nào sọc vô phòng nó còn phải chui vào phòng ngủ nó mà kêu nó dậy được đúng không nghe hơi bất lịch sự đúng không mọi người cho nên là kiểu mình phải chờ đợi ở ngoài mà như vậy thì nó kiểu cảm giác rất là khó chịu tôi không biết mọi người sao chứ Saki rất là ghét khi chờ đợi khi phải chờ đợi một người nào đấy cảm giác rất là khó chịu mọi người ạ à. không em qua nhà nó là nó hay đồ xong luôn à yeah tại như vậy đúng như vậy đi học chung với bạn mà với bạn chờ đợi là không được nhá không chờ đợi là không được đúng không chán phải đợi nên tôi đi trước một đoạn thằng này giống thằng này giống mình à đó. Ờ. cứ à, kiểu chờ đợi là không sống nó không chờ đợi đúng không mình à, không muốn chờ đợi mình à, đi trước đi cho nó đuổi heo tôi chỉ thở dài và đi chậm lại để cho Sayuri bắt kịp mình đúng rồi bây giờ giờ có người đuổi theo mình đúng không mà mình cứ kiểu cắm mặt đi thật nhanh á kiểu là mình khinh người ta rồi trong khi đó là bạn thân của mình nữa tình bạn chắc cứ bền lâu <laughs> trời tội nghiệp nhỏ ghê cái mặt kìa nhưng lần này tôi bắt kịp cậu rồi nhé thì đúng rồi người ta cố tình đi chậm lại để đợi mà mai mốt anh có bạn gái bạn gái anh bắt anh đợi trời chắc hai ba tiếng ủa đợi như vậy chắc không chịu nổi đâu cậu nói như hệ tới muốn bỏ mặt rất công bằng <laughs> người ta sẽ làm chúng ta là một cặp hay gì đó nếu cậu cứ tiếp tục làm như thế ờ đúng rồi nếu mà kiểu như là mình con trai với nhà con gái mà mà kiểu đứng đứng ngoài đứng ngoài cửa đứng ngoài đường á đứng ngoài cửa đứng đợi con gái uh, ngủ dậy xong mà hay đồ uh, đi đi uh, chung á thì kiểu cảm giác giống như đang đợi người yêu mọi người cảm giác nó người ta đi đường người ta nhìn vô ừ người này đang đợi người yêu xe chồng cây si xong mà lâu đứng trước cửa nhà con gái người ta đợi hoài sốc Dù sao thì cậu cũng đã chờ tớ Tớ chắc rằng cậu quý tớ đến mức không thể đối xử tệ với tớ được Dạ yeah, trời ơi Mình có hiểu các bạn nữ làm sao các biệt cái kiểu ừ, ờ, ờ, Nghĩ rằng là các bạn à, à, con trai á, sẽ con các bạn con trai á, sẽ không không bao giờ đối xử tệ với mình nhất là bạn thân con trai á không bao giờ đối xử tệ với mình tại vì mình à, kiểu thứ nhất mình là con gái và thứ hai mình là bạn thân của nó là sẽ không bao giờ đối xử tệ với mình cho nên là mình cứ thoải mái ờ mình cứ ờ, ngủ dậy trải làm cái gì đó lâu lắc là cứ bắt người ta phải đợi sao cuộc sống mình tôi dậy tiểu vũ đâu hả <laughs> mà kệ không muốn nói gì nói và rồi cùng nhau chúng tôi băng qua đường và đi đến trường cùng càng tới gần trường là càng nghe thấy nhiều hơn tiếng bước chân của các học sinh đang nhắm đến đó thì đúng rồi Trời tên gần trường tất nhiên phải nghe tiếng học sinh uh, bước chân tiếng bước chân học sinh chứ giống lẽ trời đi tới trường mà mà đi tới gần trường mà không nghe tiếng bước chân của học sinh hay là tiếng nói gì đó của các học sinh uh, cùng cùng trường á là kiểu như là mình chạy học rồi đó một là mình đi một là mình đi quá sớm hai là mình đi quá trễ nên không có nghe được mà này Saki cậu có tính tham gia vào câu lạc bộ nào chưa ở ờ, nước ngoài họ hơn các trường học thường có là những câu lạc bộ như là câu lạc bộ âm nhạc câu lạc bộ khiêu vũ câu lạc bộ cờ vua câu lạc bộ toán học này kia các thứ còn việt nam mà hầu như không có cái lịch có một cái lịch thôi việt nam mà cắm đầu vô lớp học thôi chả có câu lạc bộ sinh hoạt gì cả tớ không có hứng tham gia với các câu lạc bộ nào cả dạ yeah. nếu mà là saki thì saki chắc cũng không có định tham gia câu lạc bộ nào mọi người à tại vì kiểu Saki cũng mọi người thấy Saki trên stream mà Saki nói rất là cũng hơi nhiều nhưng mà thật sự là ừ, thật sự là cuộc sống Saki mà tắt stream của Saki á thì Saki là người hướng nội mọi người mặc dù là gạo gần đây cũng hơi hướng ngoại một tí nhưng mà Saki thật sự là hướng nội Saki cũng sợ những cái chỗ nào mà đông người hay hồng mèo mặc dù dạo gần này cũng cải thiện bớt mọi người từ khi mà từ khi mà chơi với linh thì xong tự nhiên cái tự nhiên cái kiểu như là hướng ngoại hẳn luôn <laughs> tự nhiên cái dần dần hướng ngoại là không hiểu sao luôn <laughs> chơi với linh xong là hướng chơi với linh xong là tự nhiên cái cái hướng ngoại hẳn luôn <laughs> không biết là hướng ngoại không biết là hướng ngoại dữ chưa nhưng mà hay cũng na ná rồi đó em là thành viên câu lạc bộ văn văn âm nhạc với nhạc hả ờ, thì một số trường ở việt nam thì sẽ bắt đầu có những cái đấy đặc biệt là trường tư còn trường công thì thua trường công họ hình như là không có sinh hoạt mà là những trường quốc những những cái trường quốc tế hoặc là những cái trường tư thì có lại là có từ trung học cơ sở là đã đã, đã, đã có rồi hồi trước đây cũng hồi trước đây á, thì cái văn hóa câu lạc bộ này à, trước đây là Việt Nam không có sau này thì Việt Nam mới bắt đầu có này thật sự thì sau khi cảm thấy là khi mà có văn hóa câu lạc bộ à, sinh hoạt câu lạc bộ vào á trong trường trong môi trường trường học á thì cảm giác học sinh sẽ có hứng thú đến trường hơn và kiểu giác giác là mọi người sẽ gắn kết liên kết với nhau nhiều hơn Debot yourself <laughs> Tới còn chưa hèm nhìn xem trường mình có những câu lạc bộ gì cơ Ờ ha Hồi ờ, Hồi kiếp trước á, lúc mà Saki đi học á là Saki cũng uh, không bao giờ quan tâm là cái trường có cái gì đặc sắc văn hóa hay là sinh hoạt gì hết Saki chỉ quan tâm là cái lịch học hôm nay là tiết mấy là học mà học môn nào môn nào thôi ngày hôm nay học học tiết nào học tiết nào mấy mấy tiếng học môn nào môn nào vậy thôi học đến mấy giờ đi về ừ vậy thôi đâu có cần biết là sinh hoạt uh, như thế nào hả đâu phải hết tớ nhớ rõ ràng là câu lạc cậu bố tớ là năm nay còn sang tham một câu lạc bộ tớ mà nói thế thôi cái mầm hại cái thân rồi chắc Suri hỏi tôi lúc tôi đang tập trung làm công việc gì đấy nên là đã trả lời qua loa cho xong ờ đúng rồi cái kiểu mà lúc mà Saki đang tập trung vào công việc gì đấy thường là nếu mà có ai hỏi Saki hay nói cái gì nữa nói cái gì đó với Saki là ờ uh, kiểu Saki chả nghe được cái gì đâu mọi người ví như sake đang xem một cái video hay là xem một youtube hay là xem phim gì đó hoặc là sake ờ, đang chơi game đang tập trung chơi game hay tập trung đọc chat mà có ai đó nó nói trên tay hay cái gì đó là sake uh, ờ, nghe lỗ tai bên này là qua lỗ tai bên kia sake chẳng biết chẳng có nghe rõ, rõ từng lời luôn mọi người trên thường thường khi mà có ai đó nói với Saki mà Saki muốn tập trung nghe Saki phải tắt luôn dừng game luôn hoặc là dừng cái video đang xem á Saki tập trung nghe người ta nói cho nên là thường là Saki mà đang làm cái việc gì đó là Saki rất là ghét bị làm phiền thì khi cái việc đó không quan trọng hoặc là cái người mà làm phiền Saki đó cái người đó quan trọng hơn cái công việc mà Saki đang làm nếu mà người đó quan trọng hơn cái việc mà Saki đang làm thì Saki sẽ ngừng cái công việc đó cái việc đó lại và Saki sẽ lắng nghe các người mà ờ, đã làm đang làm phiền Saki <laughs> thật sự nhiều khi có có khi muốn muốn có người làm phiền mình không có và lúc những lúc mà mình mà không có muốn có người làm phiền thì tự nhiên có người ta đến làm phiền ừ vậy đó nên mà sự Saki cũng rất là thích có người làm phiền mình luôn kiểu như là ờ uh, nó đỡ cô đơn hơn mọi người đỡ buồn em lên định vào tiếp câu lạc bộ anh văn chợ nhỏ này ghê thiệt chứ nhưng mà Saki cảm thấy là nếu, nếu mà tham gia vào nhiều câu lạc bộ cùng lúc đó thì kiểu như là cái thời gian của mình và cái sự tập trung của mình nó không được à, bảo đảm mọi người nó cái sự năng lượng dành cho mỗi câu lạc bộ nó sẽ được nó bị chia đều ra nó không có được uh, uh, năng lượng nó không được tích cực như khi mà tham gia câu lạc bộ á khi mà tham gia câu lạc bộ mình sẽ không được tích cực kiểu như năng lượng nó bị chia đều quá người mà sẽ có thể bị quá tải trừ khi những các bạn nào mà kiểu tràn trề năng lượng á cái bạn năng lượng quá dư thừa á thì các bạn tham gia được nhưng mà hiếm lắm mọi người tại vì là học trên trường này trong lớp này bài tập này rồi tham gia nhiều câu lạc bộ nữa là hơi bị quá tải mọi người đó là sẽ bị hết quá sức Sayuri cứ lo tôi cảm thấy cô đơn nhưng thật ra là tôi cảm thấy uh, cực kỳ thoải mái khi dành thời gian rảnh rỗi cho việc chơi game và xem game uhm. ờ thằng nhân vật chính này nó đúng với mình là tại vì Saki cảm thấy là ừ, Saki thích chơi game và xem anime hơn là tham gia các hoạt động ngoại khóa Ờ, lúc đó chúng ta đang nói về việc cậu ờ, khiến tớ lo lắng do không chịu tập học cách giao tiếp với mọi người Hồi ờ, xưa, hồi uh, kiếp trước của Saki á, vì ừ, Saki cũng rất là ngại giao tiếp gần như là không bao giờ nói với ai câu nào luôn mọi người kiểu như khi mà gặp cả những người khác á uh, kiểu như là họ họ có kêu Saki hay là bắt chuyện với Saki Saki không bao giờ Saki nói chuyện lại kiểu như Saki cứ im im á trong lớp thì Saki cứ im lặng mà Saki cũng chẳng nói chuyện với ai cả có ai hỏi thì mới nói mà không thì thôi thì khi người ta kêu Saki cũng không thèm trả lời luôn kiểu như là kiểu như không không bao giờ muốn giao tiếp rất là ghét giao tiếp nhưng mà kể từ khi mà kiểu như mà khi mà Saki uh, ờ, đúng rồi lúc mà Saki được tiêu điểm huyết á huyết trình trước lớp hoặc là trải bài trước lớp á Saki mấy chục con người nhìn vào Saki Saki kiểu giác như là kiểu như bị bóng loạn mọi người cảm giác run là run luôn kiểu mình uh, kiểu như có nhiều người nhìn như mình nó chăm chú nhìn mình á kiểu như mình không ờ, cái cái hồn vía bay mất tiêu luôn mọi người ạ không nói được nên lời luôn á hello say hello say chào mừng đến với stream ủa anh có nghe tiếng nói discord không để em sửa mic ủa con không ta ủa em có nói hả hello ủa sao không nghe ta hello à, hello ờ, rồi rồi rồi rồi mà rồi rồi rồi rồi rồi rồi ok ok nghe rồi <laughs> à ờ chỉnh uh, mic em lên đây ở đây ok ờ con mọi người mọi người mọi người nghe được tiếng của ông sumi đúng không nghe được không đúng không ừ. mọi người nghe được đúng không chúc uh, ờ, say buổi sáng tốt lành nha nhưng mà từ khi mà trở thành một uh, qua kiếp này trở thành một YouTuber từ khi làm YouTube thì Saki cũng bắt đầu là giao tiếp với người khác nhiều nhưng mà kiểu là tại vì cái thói quen từ xưa là Saki cứ hết làm mọi việc một mình đó cho nên là Saki cứ hết quay video một mình Saki không kiểu như rất là ngại quay video người khác nhưng mà từ khi mà tham gia một team làm youtube đó thì Saki bắt đầu cũng nói nói được nhiều hơn một tí nhưng mà cũng không chưa có thói quen mà kiểu collab với mọi người nói nhiều nhiều ấy nhưng mà kể từ khi uh, uh, tham gia VTuber và sau khi uh, ờ, collab thì là sau khi bắt đầu uh, tự nhiên nói nhiều hơn nói nói rất là nhiều kiểu như ừ, <clears throat> kiểu như là nhiều cái lúc mà không có người nào gắt với nói chuyện của mình mình là cảm thấy khó chịu kiểu như từ đứa một đứa hướng nội anh một đứa hướng ngoại luôn mọi người nhưng mà nhưng mà chưa hướng chưa hướng ngoại dữ lắm nha chỉ mới có tí tí thôi tôi vẫn còn một chút hướng nội nhưng mà sau khi tắt màn hình stream thì sau khi giao tiếp với những người khác thì uh, Saki cũng hên xui à nhưng mà giờ này các chơi gần đây thì Saki cũng bắt đầu uh, hay bắt chuyện với những người khác cái những người mà Saki chưa bao giờ nói chuyện thì Saki cũng đi hỏi han khều khều người ta nói chuyện này kia các thứ <laughs> kiểu uh, kiểu cứ cứ gặp người khác là cứ nó mà la mà bla nó nhảm làm nhảm làm nhảm gì á <laughs> và có bắt đầu có những uh, nhiều khi gặp những người mà kiểu Saki hỏi cái gì mà người ta không trả lời không trả lời cái gì hết người ta cứ gật đầu lắc đầu á thì Saki có nhớ lại cái lần mình hồi trước kia hồi trước kia khi mà Saki cũng vậy Saki cũng ai hỏi cái gì là Saki có gật đầu lắc đầu ấy Saki không nói một câu nào luôn cho nên bây giờ kiểu như bây giờ mới hiểu cảm giác khi mà người ta hỏi mình mà mình cứ lắc đầu lắc đầu lắc đầu hoài là cái người hỏi người ta sẽ cảm giác nó khó chịu kiểu như ừ thằng này nó khinh mình đi sao nó không trả lời à, tại vì cái kiểu ờ Saki bây giờ cái kiểu nói chuyện một mình trên stream riết rồi Saki cái quen bây giờ cứ cứ gặp ai rồi Saki cứ làm nhảm làm nhảm làm nhảm <laughs> không như vậy làm nhảm phải cho nó hợp lý nha chứ không phải cứ cứ làm nhảm ba cái rồi làm sao bá láp đi người ta chửi à <laughs> tự nhiên đâu à, à, chứ tự nhiên không lẽ gặp người khác tự nhiên ê hey, khỏe không? hôm nay mặt trăng đẹp quá mày ơi tao hết ngắm trăng tao hết, tao hết ngắm trăng quá à, mày ngắm trăng với tao đi nó nói mình khùng nó nói mình điên á nó hợp lý một tí đúng không nó nói một tí nó hợp lý một tí đúng không ừ nó chỉ giống con người bình thường mình nói vậy không giống bình thường mà nó tưởng mình khùng á <laughs> cho nên phải nói chuyện kiểu như bình thường thế ừ chứ phải nó nhảm nó nhảm nó nhảm nó nhảm sao cũng được nha mọi người nó nhảm nó phải hợp lý hợp lý hợp lý chứ không phải là cái kiểu như nó nói cái gì cũng được đâu nha Hello Toro Châu nha, chào mừng đến với stream Chúc Toro Châu mỗi sáng tốt lành ừ. Saki cho nhiều cà lê phết Ờ, giờ hôm nay buổi sáng mà cà lê đông đủ quá ta Tưởng lai like tối học xem khó khăn quá Cà lê đông đủ quá ta Niềm vui của cậu cũng là niềm vui đối với tớ hiểu không hả? Yeah Yeah <coughs> Thật sự là từ đó đến giờ chưa có ai nói nói với Saki là ờ, niềm vui của Saki là niềm vui của bạn đó ừ kiểu như à, niềm vui của Saki là niềm vui của mình ừ, chưa bao giờ có ai nói với Saki như vậy mặc dù cái câu này Saki nói cũng cũng được cũng có mấy người rồi Saki cũng nói như vậy ờ, kiểu như bạn thân của Saki á Saki nói là ờ, mày vui thì tao cũng vui ờ, kiểu vậy đó nhưng mà chưa có giờ mà ai nói Saki là à, mày vui tao cũng vui là niềm vui của mày là niềm vui của tao rồi ờ, không bao giờ cái nói vậy Saki ấy kiểu như mình mình coi người khác là quan trọng nhưng mà người khác coi mình không không có coi mình là quan trọng <laughs> tớ biết cậu đang rất là vui vẻ như ở hiện tại nhưng tớ sẽ chết mất nếu cậu sau này có trở thành một tên nick cho chị muốn sống trong thế giới ảo yeah dạ đúng là hồi xưa Saki giống không phải giống nữa mà đúng là Saki làm tên nít luôn một đứa nít chính hiệu là chỉ chỉ đắm chìm trong thế giới ảo mọi người chỉ và hình như bây giờ cũng vậy sao <laughs> từ, từ từ từ bây giờ làm youtuber hình như là cũng hơi ờ ờ mà thấy chế thật của Saki cũng như thế ảo mà youtuber thì nó cũng ảo thì thật cũng như nhau mà mọi người có cách đâu ừ. kiểu hồi Trước Saki chỉ biết nhốt mình trong phòng và Saki xem phim, Saki xem anime, đọc truyện manga, đọc truyện tranh và những cái cày phim anime cày ờ, từ tối đến sáng, ừ, cày hết tập này qua tập khác. Có series lúc mà hồi trước là xem series Tokyo Ghoul á là Saki coi cả một series luôn, coi coi cả, cả ngày lẫn đêm luôn. Hết một ngày một đêm coi lúc hai, hai suốt 24 tiếng luôn chỉ có đi vệ sinh với lại ờ đi tắm hay là ăn uống thì sao kia mới ngừng xem á kiểu đó bị nghiện mọi người kiểu giống otaku chính hiệu luôn á bây giờ bớt rồi bây giờ không như không có thời gian coi cái đấy nữa bây giờ stream các thứ rồi công việc rồi mình phải đi mình phải cày kiếm tiền các thứ rồi hâm ngàn đủ thứ mọi chuyện cho nên là không có thời gian nữa mọi người thời gian ngủ cũng có nữa nên là thôi uh, phải đành cái gác của khu vui xem anime mà bây giờ anime bây giờ Saki cũng không có ai cái gì để coi hết kiểu những cái những cái siêu phẩm thì Saki đã coi gần hết rồi chỉ chờ nó ra cái season mới thôi còn lại thì toàn là những cái anime kiểu không hợp gu Saki Saki giờ thích coi mấy cái anime mà kiểu chiến đấu gì dị giới hay là viễn tưởng khoa học viễn tưởng chuyển sinh này kia ở ờ, ừ, Saki khó chiến sinh lắm mọi người <laughs> chuyển sinh thì Saki đâu cũng không hỏi lại luôn bây giờ chỉ coi mấy cái line novel hay coi mấy chuyện à, truyện tranh hay chuyện chữ về, à, về à, manga ừ line novel á Saki hết đọc hơn vâng. hết đọc với là xem tranh hơn là bây giờ kiểu xem anime bây giờ tụi nó kiểu bây giờ hơi hơi ngán ngán thì khi là những cái siêu phẩm mà Saki hết á hay là những cái chủ đề mà những anime mà chủ đề mà Saki hết thì Saki mới coi nhiều nhưng mà khách cùng anime mà từ trước giờ là hình như là chỉ coi One bay One bi được có chút xíu à, mấy tập à, Naruto gần như là không coi thật chứ ai nói mà không coi có có người nói với Saki là ờ, không coi Naruto là coi như là mất cả tuổi thơ không có tuổi thơ rồi nhưng mà Saki gần như là không coi Naruto Saki uh, chỉ coi mấy cái cái anime kiểu uh, Sword Art Online hay là ừ Dragon Ball thì cũng coi nhiều bảy nhiên động rộng mọi người <laughs> gần như là Naruto không coi vậy á bây giờ có kia Saki coi Saki cũng không coi kiểu như ừ nó ừ ờ, Saki cũng cũng cũng biết là ừ nó là cái câu chuyện nó như thế nào nhưng mà kiểu cứ xem xem thì Saki kiểu nó không học gu không biết được hầu như anime nào cũng cày hết nhưng mà tự nhiên uh, tự nhiên có những bộ Saki không cày rất là ngộ mặc dù cái cái cái cái, cái Naruto nó là cái cái anime anime quốc dân luôn rồi nhưng mà kiểu như là ai cũng coi hết nhưng mà mình lại kiểu không hợp gu nên mà không coi rồi Saki chứ thường coi là Doraemon Doraemon Pokemon ở ờ, bảy viên ngọc rồng rồi bla bla bla mấy cái anime dị giới chuyển sinh dị giới tùm lum la thôi đó từ đó là hành trình à, hành trình trở thành Weibo của Saki <laughs> coi anime để thành Weibo lúc nào cũng hay mà đúng là Weibo vậy mọi người kiểu như là cứ bị những cái mà liên quan tới anime không hút mọi người <coughs> Saki nhõng nhẽo mà gì đâu có nhõng nhẽo đâu hôm nay không được comment luôn Ồ, có nha, có, có đọc comment mà. Ngủ alo. Vũ trụ cũng à, có anime hả? Có, vũ trụ có anime mà. Trời vũ trụ là muốn có kiến thức về à, thế giới nào là có là có hết. Không mà những kiến thức này là Saki chỉ khi nào mà chỉ khi mà Saki uh, uh, đưa kiến thức mình xuống dưới cái đất á thì à, Saki mới kết nối được với lại cái hất của tiền kiếp thì Saki mới biết được những kiến thức của kiếp trước và kiếp, kiếp trước thì Saki là một người dưới đất mà cực kiếp này uh, trôi đạt ở vũ trụ rồi nhưng mà kiểu như là bị cái kiếp trước của mình nó hung hút quá là kéo về trái đất lại Naruto hay mà hơi hay nhưng mà gần như là à, Sake chỉ coi có lướt lướt lướt lướt có coi á có coi vẫn có coi nhưng mà lướt lướt lướt lướt lướt kiểu như uh, hơi ngắn lúc đó cảm giác hồi đó cũng hơi ngắn ngắn cái khoảng cái khoảng thời gian nó cũng hơi ngắn ngắn các các cái anime chiến đấu rồi xin cậu bé bút chày anh có xem xem hoài luôn xem hoài luôn ngồi ngồi mấy cái anime mà kiểu uh, siêu phẩm không coi còn xin cậu bé bút chày mà kiểu uh, kiểu như hiếm hiếm có người coi thì lại coi nhiều <laughs> nhưng mà xin thì chắc cũng có nhiều người coi rồi tuổi thơ chắc không bao giờ hiếu xin ờ, được đừng kiếm tớ phải buồn phiền về cậu nữa được không được rồi được rồi nếu cậu đi xem bài câu lạc bộ khiến cậu vui lên thì được thôi tớ dậy đi chưa chắc là tớ sẽ tham gia câu lạc bộ nào đâu nhé wow ít nhất cây cầu cũng phải hứa với tớ là sẽ cố gắng chứ uhm. rồi tớ hứa sẽ cố gắng được chưa nào dạ tình bạn là đẹp với mọi người ạ kiểu là luôn muốn luôn luôn muốn muốn mọi luôn luôn <clears throat> luôn muốn bạn mình vui vẻ và kiểu uh, kiểu rất kiểu vui họ vui khi mà mình thấy mình vui á ừ kiểu vậy và lúc lúc nào cũng khuyên mình là nên cố gắng này kia các thứ trong công việc nó thật sự rất là đẹp ước gì có một tình bạn như vậy mọi người ước luôn ấy tại vì cái kiểu ờ bạn bè bây giờ nó kiểu kiểu nó nó hơi bị khốn nạn mọi người bạn bè bây giờ thấy kiểu bị khốn nạn mọi người nó, nó kiểu như hết mình đau khổ hay sao trời ơi chứ là tôi lại một đứa con gái vô tư lên mặt dạy dỗ mình coi chứ <laughs> không à, Saki hết những những những bạn hết thích kết bạn với những bạn mà kiểu vô tư á mọi người không có có nghĩ ngợi nhiều á không có nghĩ nhiều á kiểu họ vô tư họ chơi với mình á kiểu như vậy á nó rất là vui kiểu như mình không có áp lực gì hết kiểu như mà khi mà kết bạn mà ai đó mà kiểu kết bạn của mình chỉ vì cái mục đích gì đấy hay là hay là họ không có sự vô tư hay là kiểu như ờ uh, họ nhằm mục đích một động cơ gì đấy họ kết bạn mình họ làm bạn với mình thì kiểu uh, cái đó nó không có thoải mái xíu nào mọi người ạ à. vì mình nói người ta cũng làm gì <laughs> Thì Vinh chào Nguyễn Hàng Vinh nha chào mừng đến với stream không thật sự là vậy không biết là ở nước ngoài như thế nào nhưng mà thực trạng ở Việt Nam là có có có những cái trường hợp như vậy kiểu ừ, kiểu bạn thân nhưng mà kiểu nó lạ lắm nó không nó kiểu nó chơi khốn nạn mọi người nó không phải khốn nạn kiểu như nó hại hại mình nhưng mà nó kiểu như ờ ừ, nó nó kiểu thích mình nó kiểu rất là vui khi thấy mình đau khổ ừ mặc dù ở nó vẫn kiểu như là nó vẫn là ờ, chơi thân mình thiệt nhưng mà nó kiểu ờ ừ, nó hết coi như thích mình nó khổ hay sao ấy kiểu sự đau khổ mình là niềm vui của ta nhưng mà kiểu như là nó không phải là cái nó nó không phải là hại mình hay là một âm mưu nữa nó hại cho mình nó khốn khổ nhưng mà nó vẫn kiểu như những cái chọc chọc cho mình những cái trò đùa quái quỷ của nó ừ nó sẽ làm cho mình cái mấy là uh, lúc là ngập rắc rối mọi người kiểu ờ lúc nào là kiểu như là khi mà các bạn kiểu như các bạn đi học á mà các bạn ờ, có bao giờ gặp trường hợp mà bạn thân của mình nó nó nó nó, nó chơi cũng cặp cũng tập hay là cuốn cái cái viết của mình không cái đem giấu rồi mình bắt mình tìm thấy mà nội luôn cuối cùng mới nào rồi nó mới đi, nó mới đưa chân ra cho nó cười nó cười như được mùa mọi người kiểu như cũng thấy mình à, lo lắng đau khổ hay là bị rối lên á là kiểu nó nó vui lắm mọi người à. chả hiểu kiểu gì chơi game đi anh kiểu anh bị ghiền nói chuyện em <laughs> anh bị ghiền nói chuyện á cho nên là <laughs> cái động chủ đề là nói là mai lai sáng nữa hay tối anh ừ thì để coi nếu mà tối thì chắc là khoảng sáng mai sẽ không báo nếu mà không có gì thì ờ, nếu mà có gì thay đổi thì sáng mai sẽ không báo bạn thân sống khốn nạn nha <laughs> giờ đi học live ông già trời ơi gót ơi là gót tại vì á cái lịch tối nay bị kẹt cái giờ đó rồi nên không có live buổi tối được khổ vậy á nhiều newbie nhiều chuyện <laughs> chính là việc tôi mềm yếu trước đây cực kỳ bất ngờ luôn à có bao giờ mà mọi người bị mềm yếu trước trước một người à, bạn khác giới không bạn khác nhớ nha chứ đừng nói là bạn cùng giới bạn cùng giới thì mềm yếu chứ bạn cùng giới thì ờ, cũng có thì cũng có nhưng mà uh, mềm yếu chất bạn khác giới á kiểu như là khi mà bạn mềm yếu chất một đứa con gái hoặc là bạn mềm yếu cho một đứa con trai chứ khác giới á mà kiểu nó là bạn mình nha nhưng mà kiểu nó mình kiểu như là mình trở nên là kiểu như yếu đuối hẳn ra khi mà khi mà chất mặt nó đối diện với nó mình tự nhiên cái yếu đuối bánh bèo hẳn ra ừ kiểu vậy á cho nên là mọi người có bao giờ mà mọi người như vậy chưa à, Saki thì Saki không biết là Saki có yếu đuối trước khi mà đối diện đối diện với con gái hay không mà không biết nữa nhưng mà kiểu ờ, không Saki không có cảm giác đấy mà Saki kiểu như là khi mà đối diện với con gái thì Saki kiểu uh, làm cũng có nhận thức có nhận thức được ừ ờ, rằng mình là một đứa con trai vẫn còn đủ nhận thức rằng mình là một đứa con trai chứ không có cảm thấy là yếu đuối trời ơi mình trước mặt con gái mình yếu đuối thì còn sao được nữa trừ khi là mình kiểu như là mình thương kiểu như là mình thương người ta mình bị yếu lòng á thì nó là sẽ là một cái khác chưa anh ơi nhưng mà tương lai chắc chắn có à. chắc là vậy tự nhiên trước mặt người mình yêu tự nhiên mình kiểu như yếu đuối hẳn ra đúng không có lẽ là chuyện cô ấy lo lắng quá mức như thế khiến cho tôi muốn làm một vạt việc gì đó có thể giúp cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút <clears throat> chuyện cô ấy lo lắng quá mức khiến cho tôi muốn làm một vài cái đó để giúp cô ấy hả phải nhẹ nhõm hả dạ dĩ nhiên rồi một ngày học tẻ nhạt như bao ngày khác kết thúc trước cả khi tôi kịp nhận ra Hồi kiếp trước lúc mà Saki học kiểu ờ uh, Saki cũng uh, cảm thấy việc chỉ đi học rất là tẻ nhạt mọi người là cứ mỗi ngày cứ cấp sách đến trường rồi cấp sách đi về nó cảm giác rất là chán mọi người gặp nhẫn mà cái tiết học mà kiểu thầy cô giảng như là giảng như, như động kinh á ờ là kiểu mình mình ngồi mắt mình mắt mình mở không lên luôn mọi người mắt mở cung lên luôn trời nghe tiếng nghe tiếng chung reo mà báo hiệu ờ, giờ đang học đó trời ơi hoặc là báo hiệu giờ ra chơi là mừng hết lớn luôn cứ giờ ra chơi là Saki gặp gục mặt vô bàn Saki ngủ ha <laughs> còn giờ ra về giống như là có một cuộc, cuộc thi uh, coi ai coi ai ra về nhanh hơn á còn nó chạy nó đuôi nhau ra khổng ai tiếng chuông reo một phát là một mất 30 giây là mất tiêu hết sau khi thu dọn đồ đạc tôi nhìn mông lung vào bức tường cố gắng tìm cho bản thân một mẫu động lực dạ câu lạc bộ Sherry muốn tôi đi xem qua vào câu lạc bộ uhm, chắc tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ xem mỗi câu lạc bộ anime dạ đúng rồi Đúng rồi, fan anime, à, fan anime chính hiệu là phải xem câu lạc bộ anime, phải tham gia câu lạc bộ anime. Trời ước gì mà hồi đó mà Saki, hồi kiếp trước mà Saki kiểu trong trường Saki có câu lạc bộ anime ta, trời ơi. Cái đó phải là sung sướng, nhưng mà không. Nhưng mà không, tiền kiếp của mình chẳng có có một khoảng thời gian sung sướng như vậy được. Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ về Sayuri đã vào trong lớp từ lúc nào rồi. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng chỉ có mình tôi ở trong lớp. Dạ. Lúc đầu tôi cứ tưởng đứng trước cửa lớp đợi cậu, cơ mà cậu lại ngay ra như đang đợi tư tưởng em lại đấy. Nên tôi giúp cậu tỉnh lại. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy bộ cậu tính bùng hoạt động câu lạc bộ của cậu hay sao mà lại tới đây chờ tớ à thì cậu biết đấy tớ nghĩ là tớ nghĩ còn tớ nghĩ là cậu vẫn chưa rõ nên là tham gia câu lạc bộ nào thế nên là thế nên là thế nên là cậu có thể tới câu lạc bộ của tớ quách biết ngay mà thường thường là bạn thân của mình là lúc nào cũng muốn mình sẽ tham gia câu lạc bộ chung với nó cũng như là bạn thân này nó cũng muốn là mình học chung lớp học chung trường chứ không có ai muốn học khác lớp khác trường với mọi người ở gần nhà càng tốt <laughs> ở chung một nhà càng hay sẽ <laughs> nhất định sẽ không phải vào câu lạc bộ cậu đâu dạ hành nên cứng cậu nở lòng nào từ chối hẳn hừng như vậy Siri là hội phó câu lạc bộ văn học Đấy, hèn gì? Hỏi phó câu lạc bộ văn học hèn gì? Hèn gì mời thành viên tích cực như thế, đúng rồi. <laughs> Người ta là lãnh đạo mà. Chả lẽ, chả rõ là cô ấy có hứng thú vì với câu lạc bộ văn học không ấy chứ? Dạ, có nhiều khi có những bạn mà kiểu tham gia vào câu lạc bộ chỉ để ừ cho có chỗ và được lên chức thì làm hội phó hội trưởng các thứ nhưng mà kiểu là người ta không có hứng thú hay sao á à, là kiểu như tham gia kiểu như là thấy có người nào khác tham gia có những bạn khác ai cũng có cũng tham gia câu lạc bộ nào đấy nhưng mà mình lại không tham gia câu lạc bộ nào hơi kỳ đúng không thì mình sẽ mất tham gia đại một câu lạc bộ ở đấy thôi chứ mình cái không có không có hứng thú gì câu lạc bộ đấy thường sẽ có những kiểu bạn như thế nhưng mà Saki kỳ không mình thích thì mình tham gia không thích thì thôi mắc gì đúng không mắc gì phải chạy theo số đông đúng không người thành công mà luôn có lối đi riêng <laughs> mắc gì phải đi, đi chung đúng không chơi game nào đắt đắt đắt đi ông già vậy hả hôm bữa hôm, hôm bữa hôm kia có bạn nào giới thiệu cho Saki game 18 cộng đó nha nhưng mà Saki không dám chơi chơi sợ bay màu lắm á ờ mặc dù là mình phải che những cái chỗ mà 18 cộng trên màn hình nhưng mà chơi cái đấy xong thì kiểu cảm giác như là mình à, mình tại bãi nồi lắm mọi người ạ à. ừ mặc dù cái game mà người ta tạo ra để mình chơi nhưng mà ừ cảm giác nó rất là bãi nồi mọi người tại vì có những cái cảnh nó rất là kiểu như mà sẽ làm cho mình cảm thấy nó rất là bất ổn tâm lý nên là no chơi chơi đắt đắc đắc bụng bụng là mau thì không không được không cái đó còn tại như là xem uh, hai ten đó mọi người ạ à. tôi chắc chắn là đến chín chín phần trăm rằng mục đích cô ấy muốn chụp ra rất là câu lạc bộ là để chơi vui thôi dạ có bao giờ mà mọi người nghĩ rằng mọi người làm một cái việc gì đó là mọi người cảm thấy muốn làm cho vui không là mình làm cái đó cho nó vui thôi chứ chẳng làm gì cả ừ, có bạn nào mà nghĩ là làm youtube để cho vui không chắc có là đúng không có rất là nhiều rất nhiều trường hợp là làm youtube để cho vui dạ yeah. và nếu mà khi mà khi mà họ cảm thấy không vui nữa thì họ sẽ ngừng làm youtube và họ sẽ ngừng làm công việc đó lại yeah. Dạ. thật sự Saki khuyên hợp với mọi người là mình làm cái gì đấy thì mình cũng đừng bao giờ làm cho vui tốt nhất là nên cố gắng vì công việc đấy tại vì nếu mà bị động lực là để làm cho vui thì không nên tại vì nó sẽ rất là lãng phí thời gian mọi người trừ khi là mình có một cái đam mê thật sự thì mình nên cố gắng làm đấy chứ mà đừng có làm cho vui nó rất là phí thời gian thời gian của mình nó rất có hạn cho nên là mình nên cố gắng làm những cái việc mà mình cảm thấy thật sự muốn làm và mình đam mê làm gì đam mê đâu nhất thiết là đắt là chơi nhau <laughs> vậy luôn à chơi nhiều hoại hận vậy luôn vậy luôn không không xem chơi thì nó đâu hại nhỏ này kỳ quá à nhỏ này kỳ quá à tao hơi ngon lại còn đứa đắt nữa <laughs> Em lười edit quá, ba video rồi nhưng chưa edit được. Lười. Vẫn lười. Vẫn lười. Em có biết uh, uh, khi mà mình làm cái việc đó, việc gì đó mà mình không cố gắng thì kiểu ừ là mình mệt quá, mình cảm thấy là hôm nay mệt quá, mình bỏ qua ngày mai ờ, mình ngày mai làm rồi cái ngày mai mình kiểu ở ờ, đây mệt quá không có thời gian làm để ngày mốt rồi cứ dần dần, như vậy sao bắt đầu mà mình thôi làm biến rồi đất quá để đi và chừng nào ra video cũng được sao hết rồi cứ cứ lần nữa như vậy là không bao giờ mình làm được cái gì cả tại vì cái tâm lý của mình là cứ cứ mình cứ uh, cảm thấy lười lười là mình ngừng lại thì mình sẽ không bao giờ kiểu không có động lực để làm những cái việc tiếp theo được có những lúc mà kiểu Saki buồn ngủ mọi người lúc chuẩn bị stream mà Saki buồn ngủ giả man tan bạo luôn mắt mở không lên nhưng mà Saki vẫn ờ, phải cái lịch stream của mình là là tới ngày giờ đó thì mình cũng phải bắt đầu stream thôi và là sau khi bắt đầu stream thì Saki tự nhiên tỉnh ngủ luôn kiểu như mình mình cái tư tưởng lúc mà mình chuẩn bị làm á rồi mình cảm thấy thôi thì nhiên cái giờ mệt nó không muốn làm để khi nào cái khỏe làm nó là lát nữa làm cũng được không sao á, lại cái bắt đầu lười <laughs> cho nên là không phải là để cho cơ bản lười của mình lên ngôi được người ta người, người ta sẽ hối hận về những cái việc mà mình chưa làm hay là những việc cái những cái việc mà mình không làm chứ không bao giờ mà người ta hối hận về cái những cái việc mà mình đã làm của mọi người à mà sao cho nhiều cờ lê thế thì thì các bạn tích cực với uh, stream các bạn ngày nào cũng stream stream á thì uh, như các bạn rất là nhiệt tình nên là Saki uh, nên là anh cho cho cho cờ lê thôi đúng không anh dễ lắm ai muốn xin cờ lê là cho à quan trọng là có có gắn bó với stream không thôi mà chị Vi có ra quyết định như thế này nè là bất cứ cờ lê nào mà khi Saki stream mà không tham gia không tham gia vào buổi stream đó không có trực buổi stream đó thì chị Vi yêu cầu là sẽ cho cờ lê đó bay màu trừ khi là cái người đó trừ khi là bạn đó kiểu là có một cái lý do cái lý do hoặc là sẽ có xin phép trước là ở ờ, hôm bữa đó sẽ bắn mặt thì đấy ông Hà và thường Xuyên ra Hà sẽ thường Xuyên ra ông rồi tại vì cái thời gian bây giờ là thời gian học thi mọi người cho nên là thi cử nhiều thứ lắm cho nên là không có kiểu ờ, cái việc làm youtube của một số bạn youtuber cũng như bị gián đoạn nhiều mọi người ạ một tuần ra một hai video cũng hợp lý hello và trần văn quang nha chào mừng đến với stream Chúc uh, ờ, Quang một buổi sáng vui vẻ nha Em mới xem ngày đầu đã có Đúng rồi, xin là cho à, xin là cho à, dễ lắm, xin là cho à Đúng không? Đâu cái, đâu cái gì mà mắc gì mà không cho đúng không? Mắc gì mà không cho đúng không? Thứ bảy mọi người muốn chơi ăn muốn uống không? Em bắn mặt thứ hai, thứ sáu nha Không báo chứ dạ ok sumi nha ok sumi yêu quý nha Hứa <laughs> rằng các chức kinh câu lạc bộ hội phó chỉ qua là để cho do cô ấy tham gia vào câu lạc bộ ngay sau cái người sáng lập ra nó hả? À là cái người sáng lập ra câu lạc bộ này là người ta lập ra câu lạc bộ lúc mà người ta chỉ có một mình thôi, câu lạc bộ chỉ có một người duy nhất thôi. Và con nhỏ này tham gia lần là người thứ hai là thành viên hai câu lạc bộ cho nên là nhãn này được chức hội phó bảy nồi <laughs> vậy luôn nãy giờ ông già còn nhiều chuyện hơn tôi trời ơi trời thật sự khi mà mọi người tham gia vào stream với Saki là Saki gần như là không bao giờ ngừng nói mọi người thật sự là có lúc ngừng nói nhưng mà Saki không ngừng quá lâu mọi người Saki ngưng im lặng một xíu là Saki nói là kiểu như là Saki không có chịu được sự im lặng mọi người có lẽ là cũng phải nói nói liên tục luôn mọi người ạ à. cho nên là Saki buổi Saki ra chim là Saki nói rất là nhiều nói liên tục luôn á còn rồi ờ, Saki xem những cái stream của các VTuber khác hay là những cái streamer khác á người ta đôi khi có những khoảng lặng người ta im im mà người ta tập trung vào game kiểu như có những khoảng lặng này kia rồi người ta không có nói gì cả có những cái khoảng thời gian mà người ta không nói gì cả và hình ảnh người ta chỉ nói một vài ba câu thôi nhưng mà Saki thì khác Saki kiểu ừ ngưng nói là chết á kiểu mình ngưng nói là mình chết á <laughs> nói mà riết mà cái cổ họng muốn ờ, cái cổ họng nó muốn ờ, đi trị ờ, điều trị đúng mọi người ạ à. chơi đi ông già nhiều khi ở nhiều khi mình hết buổi stream ngày hôm nay mà Saki còn chưa chơi được cái xong cái đất chapter một xong cái cái cái cái cái cảnh một luôn mọi người <laughs> vãi <laughs> cái nồi kẻ bị ghiền ghiền tâm sự mọi người kẻ bị dùng nén tâm sự lâu ngày á nó bị dồn á lâu nào nói chuyện người ta ở trong rừng á <laughs> ở trong vũ trụ lâu quá cô đơn quá ừ không nói chuyện với người ta bây giờ cứ đừng nói chuyện với con người mừng quá vui quá à <laughs> sắp thi cuối kỳ nên sẽ khá nhiều hôm vắng à nha đặt lịch trước ok nha đất nha Ok, Datsune Sumi đã không báo trước rồi, ok. Ờ, tại chắc là cái cái cái buổi cái buổi chơi game này hôm nay giống như buổi talk show mọi người. Buổi vlog á chứ không còn giống như buổi chơi game. Thường là Saki mà Saki ta chơi chơi game á. Thường các bạn VTuber khác rồi những streamer khác người ta các bạn đấy sẽ uh, không biết là cái cái style người ta như thế nào nhưng mà style của Saki là tập trung vào chat. Thường xuyên tập trung vào chat, tập trung vào chat khi mà chơi game hay là hay là stream cái chủ đề quần què thì cũng vậy sau khi tập trung vào stream tập trung vào chat thôi rất là rất là tập trung đọc comment trừ khi mà sau khi collab với những cái bạn youtube youtuber khác á thì sau khi không thể tập trung hai thứ được kiểu như vừa tập trung vào cái nội dung khi collab hay tập trung vào các bạn youtuber đang collab với mình á ờ, và, và vừa tập trung vào cái chat thì kiểu như là Saki bị mất tập trung cả hai hướng luôn cho nên là Saki thường sẽ tập trung 70% vào các bạn VTuber và 30 30% vào chat cho nên đôi khi là Saki sẽ bỏ qua những cái ờ, kiểu như là không mất tập trung khi những vào những cái đoạn mà comment nó chat là Saki uh, ờ, kiểu uh, kiểu là không không không có đọc á là mọi người không cảm tại vì lúc đó là mình Saki tập trung vào cái tình huống trong cái buổi collab ngày hôm đó tập trung vào các uh, cái lời của những bạn với youtuber người ta nói chuyện với Saki người ta giao tiếp trong cái trong cái ờ, buổi collab đó mình chơi với người ta mà không lẽ người mình cứ bơ bơ người ta một cái đọc chat hoài được đúng không đó là chưa kể là mình collab với những cái bạn đó thì những thì khi mà mình nói chuyện với những bạn đó thì các fan của bạn đó những cái viewer của bạn đó trên các kênh của bạn đó người ta cũng có nghe và người ta cũng cũng sẽ có những đánh giá nhận xét cho nên là ừ, mình khi mà mình tập trung mình collab vào một uh, collab với các youtuber nào nào đó thì thường là Saki sẽ tập trung vào cái người mà Saki đang collab nhiều hơn đúng không chứ như mình cứ bơ bơ người ta không lẽ là mình mình không có tôn trọng người ta đúng không đâu có được cái kiểu như là các bạn mà hẹn người yêu mà các bạn đi chơi á hẹn người yêu của các bạn đi chơi á mà các bạn cứ cắm đầu bấm điện thoại các bạn cứ lo là cái quần què không các bạn không có lo tập tí người yêu của, bạn, của các bạn không để ý bạn gái của các bạn ừ, không để ý là uh, người ta tập trung vào người ta tập trung vào các cuộc nói chuyện của người ta với bạn gái của các bạn á không tập trung vào các cuộc nói chuyện với người yêu của các bạn á, thì uh, kiểu người ta sẽ cảm mấy là mình mình bơ người ta mình là không quan tâm người ta người ta sẽ giận đúng không người ta sẽ giận ủa gì hẹn hẹn người ta ra chi chơi chi hẹn người ta uống nước chi mà mà mà mà cứ tập trung bấm cắm đầu cái điện thoại bấm bấm bấm bấm hoài ờ thậm chí nhiều khi cái buổi cái buổi nói chuyện đó cái buổi ờ, hẹn hò đó thậm chí còn không thèm nhìn mà mắt nhau nữa trời ơi vậy là hiếu tôn trọng mọi người à nhiều khi ờ người ta hỏi là anh có để ý em thấy cái gì hôm nay em có cái gì hôm nay anh có để ý là hôm nay em có cái gì lạ không ờ cái người ta đổi một cái tóc mới hay là người ta có một cái gì đó mới trên cái bộ đồ của người ta có một cái gì đó mới hay là người ta có trang điểm hay là người ta có cái đánh phấn gì đó son môi hay gì đó ừ mình cũng không mình cũng không có biết được mình không tại vì mình không để ý mình có để ý người ta đâu mình có cắm đầu vô điện thoại mình mình mắm mắm hoài à người đâu đâu có để ý là người yêu mình có gì thay đổi không ừ người ta sẽ giận mình không mình nói là mình ờ uh, có thấy em hôm nay vẫn đẹp như bình thường bình thường em hôm nay vẫn xinh đẹp như bình thường ừ là người ta sẽ giận người ta sẽ giận là kiểu như mình là không có để ý cái chuyện thay đổi của người ta là kiểu như là mình cảm giác là mình mình không mình không quan tâm người ta mọi người <laughs> kênh phụ em đây kim là phụ nói chuyện mới là chính đúng rồi quản trị viên phép tôi ha trường nay em hôm nay nghỉ hè từ đầu hạn hắn à ok em vậy mà rủ người ta chơi cho vào tù hay gì gì vậy quách đèo tù tội gì đây tù tội gì đây ông già <laughs> có đứa phát tên em kìa trời ơi đứa. cái tên Sammy của em đâu phải là kiểu đăng ký bản quyền đâu thì cũng có những người đặt tên Sammy vậy đúng không thì cũng có những người đặt tên là Saki thôi trời ơi, Saki chân nhãn đầy đường đó mọi người à <laughs> nhưng hầu hết những cái bạn Saki đó đều nữ mọi người chỉ có Saki này là nam thôi nó sẽ khác biệt không biết kiếp trước của Saki có phải là nữ không nhỉ <laughs> bây giờ kiếp này lấy tên Saki mà tên Saki là một tên của con gái dạ dạ dạ tôi vẫn thấy nó rất là bình thường ừ <laughs> tôi đặt tôi có tên mà tên là giống như một tên của một đứa con gái nhưng mà tôi rất là bình thường ừ kiểu là bị quen rồi đấy game kìa game kệ game ờ nói chuyện thôi game kệ game kệ đi nói chuyện thôi nói chuyện hôm nay hôm sau hôm sau chơi game hôm sau mà kiểu ờ, muốn nói chuyện nữa thì nói chuyện tiếp và cái game này sẽ kéo dài miễn mãi mãi mãi mọi người không bao giờ dứt không bao giờ phá đảo được <laughs> nói chuyện riết luôn mọi người ạ à kênh phụ em em chọc anh á <laughs> ok ok sự hứng thú của chính bản thân tôi dành cho văn học chắc chắn là còn hơn ít hơn cả Sayuri ừ. một đứa uh, ít quan tâm đến văn học uh, rủ một đứa còn ít quan tâm hơn ít quan tâm hơn cả nó nữa tham gia vào câu lạc bộ văn học với nồi kiểu như một đứa làm youtube cho vui và rủ một đứa khác uh, không hết làm youtube rủ nó làm youtube trời ơi cảm giác trời ơi là hai đứa này chẳng đi đến đâu mọi người <laughs> và cái thằng à, không thích làm youtube đó thì nó lại kiểu ờ ừ, tại vì này nó nhỏ này nó rủ làm youtube thế nào vui quá ờ em ờ, gia chung ờ hai đứa làm youtube cấm đầu làm youtube cho vui dạ yeah. Dạ. yeah. chi dạ trời ơi mất thời gian lắm cái youtube này làm cho vui không có được đâu mọi người không thể nào làm youtube cho vui được đâu nếu mọi người vẫn làm youtube cho vui ừ kiểu ừ hay do người khác rủ rê mới mới làm ấy ừ thì tốt nhất là nên, nên đừng nên làm nên dành thời gian khác cho những cái việc mà mình đam mê hay những người mà việc cái việc mà mình thích thôi bình thường ở bình dương ở <laughs> đấy tớ sẽ đi đến câu lạc bộ anime dạ yeah thôi mà nể tới chút đi chờ người ta là quy bu mà người kia người ta tham gia câu lạc bộ văn học nó được tại sao cậu phải kiên quyết đến mức thế chứ à, thì hôm qua tớ đã thông báo với cả cậu lạc bộ rằng tớ sẽ đưa thành viên mới đến trời ơi vậy là một lời hứa đúng không một lời hứa là hứa câu lạc bộ rằng uh, sẽ đưa một thành viên mới đến trời thì ra là nó nó mời nó mời ờ, nó mời mình vào câu lạc bộ của nó chỉ là để ở ờ, uh, giữ lời hứa với lại những thành viên trong câu lạc bộ đó thôi chứ là nó không có tốt muốn tốt việc cho mình cả mọi người à chà động cơ thật sự của nhỏ này đấy thế nên là Natsuki đã làm cho bánh nướng và nhiều thứ khác nữa wow trời ơi tham, tham gia câu lạc bộ rồi được ăn bánh nướng yeah nếu mà là Saki thì có thể là Saki cũng sẽ tham gia vì cái bánh nướng đấy <laughs> tham gia về cái bánh nướng nha mọi người có ăn có đồ ăn là khoái rồi trời ơi nhưng mà nếu mà là hôm đó mà nó nó làm bánh nướng mà nó làm bánh nướng dở nữa trời ơi thất vọng nhân hai <laughs> mình tham gia chỉ vì cái bánh nướng không mà nó làm bánh nướng dở thì thôi trời ơi đau khổ lắm mọi người trời đất đừng có hứa lời hứa mà cậu chưa chắc sẽ thực hiện được hay không chứ đúng rồi đừng có bao giờ hứa một gì một cái việc gì mà mà các bạn không thể nào thực hiện được không chắc là không thực hiện được mọi người đừng bao giờ hứa như vậy một khi hơn mình hứa là mình bắt buộc phải làm mình chắc chắn phải làm mà mình không chắc chắn là mình sẽ làm được hay không mình đừng bao giờ hứa bởi vì nó sẽ kiểu rất là nếu mà mình khất khứa nếu mà lỡ mai mình khất khứa mình sẽ mất uy tín mọi người đặc biệt là đối với các youtuber và các vtuber thì không nên bao giờ hứa cho dù là chảy hay là sớm thì mình cũng phải làm đã hứa là phải làm và làm trong được cho nên là à, tiểu dũ ạ à, <coughs> cái lời hứa mà Saki sẽ cover cái bài à, duyên phận á ừ thì Saki sẽ làm như thì à, dạo hơn gần gian thời gian gần đây thì Saki cũng tập hát hò các kiểu mặc dù Saki không biết hát ừ. Saki hát rất là dở nhưng mà Saki vẫn cố giữ lời hứa đấy đi đi Saki không có quên đâu nha Saki nhắc lại lời hứa này Saki đâu có quên đâu yên tâm là sẽ có một bản cover giá yeah. còn hát dở còn mọi người hát dở mọi người có nghe được hay không thì tùy thôi <laughs> nhưng mà Saki sẽ cố gắng hát cho nó uh, kiểu nó sẽ cố gắng có vần có điệu tí ừ kiểu nó cũng sẽ là không đến mức là kiểu như thế này nha mọi người sẽ không bao giờ hát kiểu như thế này à, kiểu gì ta mình hợp nhau đã như bài thế nhân không phải không bao giờ hát kiểu nha mình hát như bài nữa một kiểu <coughs> không nên mình nếu mà mình cố gắng mình tập hát thì mình cũng nên là hát cho nó có một cái gì đấy cho nó có mặc dù là không hay nhưng mà không nên kiểu như thế nãy giờ nói chuyện là hơi đau cổ họng nha em sumi từ từ để cổ họng anh đang có vấn đề á nãy giờ nói chuyện hơi đau khổ á cho nên là <coughs> cho nên là từ từ để anh kiếm đi nước nha mọi người đợi xíu nha đợi xíu nha đừng có ai bỏ tôi đi nha tôi đi tôi đi tôi đi kiếm đi nước nha đừng có ai bỏ tôi nha hứa đi hứa đi đừng có bỏ tôi tôi đi uống đi nước xong tôi quay lại không thấy ai tôi buồn nha hứa đừng bỏ tôi nha alo alo em thương nghe tiếng mẹ của Saki ăn gì cái gì nữa Yeah, dạ, alo Có ai đây không vậy? Đó, chứ chưa tôi nói là tôi đi uống ly nước xong quay lại mọi người bỏ đi à Kỳ lắm nha Nhà dạ, anh đang có ai đúng không? Nãy nghe tiếng mẹ anh hay là chị anh vậy? Đâu, ờ, uh, ờ, uh, ok, ờ, ờ, ờ, ừ, cứ cho vậy, cứ cho lại vậy đi Ờ, <laughs> <clears throat> hát một đàn đúng không? Ok <clears throat> Cái cậu họng tôi bị cái vấn đề mọi người nãy giờ nói nhiều quá <laughs> Nói nhiều là, nói nhiều là một cái tội bây giờ tôi biết lý do là sao những cái những cái streamer những cái youtube youtuber các người ta à, không có nói nhiều không có nói liên tục như vậy trong stream bởi vì kiểu nói nhiều như vậy nó rất là đau của họng mọi người à, nhưng nhưng mà mình mình mình mình livestream mà mình im lặng thấy hơi kỳ mọi người hai một đạn nha nhà anh đang có ai đúng không ờ ờ coi không coi như là ờ, quên vấn đề ở đây tới từ nào anh em <clears throat> thì uh, cái màn hình kỳ vậy đó <clears throat> bắt đầu hát nha mọi người <clears throat> chắc, chắc bà quên lời từ từ một đoạn đúng không một đoạn đúng không ok <laughs> à, phần là lại có cười <laughs> đừng có cười tôi hát cũng được đừng có cười tôi hát cũng được phần Trời ơi Nhớ là nó cười quá à. Kỳ ghê á <coughs> Rồi đây đang đang đang đang đang đang cái là cười hết mới được ừ. Ok ok em tán minh nè Nó cười quá thấy ăn được mọi người <coughs> Rồi để để để Chơi tiếp game một xíu rồi hát tiếp nha Đợi nó hết cái đà cười để mệt quá Mắc cười Tôi chả hiểu à. Sayuri cực kỳ vô tươi hay là cực kỳ ranh ma khi mà bày ra cái trò này. Dạ, tôi trút một tiếng thở dài. Rồi thì đi, nhưng chỉ là tại vì mong bánh nướng thôi nha. Trời ơi, thằng men này giống mình ghê luôn nha. Hoàng hơ đi thế nào? hôm nay đã bán đến hồn mình chỉ vì một cái bánh nướng thì cũng giống Saki thôi khác gì đâu Saki với nó à, như nhau à có lẽ Weibo à, có lẽ Weibo nào cũng như nhau mọi người có chung một cái ừ. kiểu uh, suy nghĩ một tư tưởng giọng không hợp với bài hát thì khó hát lắm đúng rồi thật sự là cái bài diễn phận đó uh, cái giọng cái cái giai điệu thì đúng là nó sẽ sẽ chậm rất là chậm thì có lẽ là Saki hát được nhưng mà không biết là có hợp với cái dạng bài hát không tại vì cái bài hát uh, nó kiểu cái tập cái thơ cái cái tông nó cái tông nó có vẻ là nó không có không biết có hợp hay không phần lên con <coughs> từ từ các bạn nó mất quên mất cái nhịp sao mọi người chết ché rồi uhm. hát một uh, bài khác nha ờ bài duyên phận tự nhiên cứ nó là tông mẹ đó rồi ừ. hát một bài dạ. khác nha Sơn mi còn muốn hát hả <laughs> hát đi dạ. hát chưa dạ. đi hát chưa đi hát chưa đi hát chưa đi hát chưa hát sao hát đi bữa nào là một cái ờ, karaoke mới khách mời sẽ là sao sumi mọi người không <laughs> hát hát karaoke chung với nhau nhé ừ. dạ dạ ok ok ok không ok <clears throat> bài ờ. gì bài gì bài gì à, à Thà yêu lấy một người bình thường Để đêm về thì thầm nhớ thương Rồi là cứ bắt tắt nhạc nền này đó Nhạc nền tôi hát không được ấy. Ừ. Thà yêu lấy một người bình thường Để đêm về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao cũng được ở quá khứ bỏ cả hiện tại nhóm mày làm gì vậy ừ. nói là cái gì vậy nó cười cái gì vậy nó cười cái gì vậy Nhỏ là cười cái gì vậy? Chị ơi, tôi đang hát mà cười cái gì vậy? Ô là trời phải nói sao vậy hôm nay đời ban quýnh hồn mình cho một cái minh nương dạ yeah. quê không hát nữa tôi lết thân mình theo sau Sayuri từ đầu đến cuối trường và lên lầu trên khu vực mà ít khi tôi tò mò tới nơi các anh chị năm ba học tập và tổ chức các hoạt động khác dạ Saki tỏ ra vô cùng hăng hái mở tung cánh cửa phòng học dạ hành viên mới xuất hiện rồi đây đã bảo rồi đừng có mọi đó thành viên mới dạ tôi liếc nhìn một vòng quanh phòng wow gái đẹp hot girl trời ơi hot girl dạ rất hân hạnh được gặp cậu chào mừng cậu đến với câu lạc bộ văn học dạ trời ơi đúng gu mình luôn nhỏ này mà đúng gu mình luôn đó mọi người à, bạn nữ này à, tóc dài tóc dài rất đúng gu mình luôn mình rất là thích con gái tóc dài và nhất là có vẻ mặt nó rất là hiền dịu cái này da dạ. yeah. cười gì cười nghe như ma kêu <laughs> anh cười gì đó nhỏ này kỳ ra người ta người ta vậy mà kêu như ma kêu trời ơi kỳ quá à cái này không biết có bản quyền không ta sao ray thường hay cãi những điều tốt về cậu đấy thiệt tình luôn cậu đưa con trai vào đây à à dạ yeah quách là con lợn là sao kỳ hi con trai à mấy nhỏ này kỳ hi con trai à tiếp em đang hay tiếp em đang mình gần nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu dạ yeah. tuyệt vời không khí trong này bổ nhiễm rồi gì vậy trời kỳ thị cỡ đó luôn nó kêu là có con có con trai trong này nó sẽ bị ô nhiễm không khí trong đây mấy nhỏ con gái kỳ thị con trai với người ta nó coi mình là rác hay sao rắc rưởi á trời chảnh gì vậy đã không có ngực rồi mà còn chảnh nữa trời ơi À là Saki bất ngờ quá đi mất Ủa Wow Giao Nếu mà Saki chọn một trong ba bạn nữ này Saki sẽ chọn bạn có tóc màu tím này Yeah Các bạn hợp gu của Saki Mặc dù là Saki thích con gái tóc dài thiệt nhưng mà Nếu mà so về sự gọi là nó uhm... Không hiểu nhưng mà Saki kiểu như có cảm tình hơn với bạn nữ tóc màu tím này mặc dù bạn kia cũng tóc dài chào mừng cậu đến với câu lạc bộ à, dạ nhìn nhỏ tóc nhà bạn nữ thứ ba cũng được nhờ tất cả hành viên câu lạc bộ này đều là những cô gái cực kỳ dễ thương à, dễ thương thì không con nhỏ dễ thương con nhỏ ở giữa là không dễ thương nha nhỏ chảnh chẹ quá <clears throat> Cậu nó nhìn cái gì đấy hả? hai độ rồi làm gì vậy trời? Còn không có gì để nói sao? Nó tự người ta biết ngại chứ, tự, tự, tự nhiên có tự nhiên mở cửa mở cửa phòng và tự nhiên có ba đứa nhọn gái đứng đứng đó chờ mình ngại chứ ngại trời tự nhiên cái kiểu vậy hai độ lồ làm gì đây Natsuki Cô gái với hai độ trôi ngoa kia tên là Natsuki kia tôi chưa gặp bao giờ Ừ. dáng người nhỏ nhắn như vậy chắc là năm nhất không tại nhà này nó nó nó luli nó vậy đó <laughs> Heiso Yuri thì coi chính là người làm bánh nướng chị con nhỏ tóc hồng chấm chẹ làm bánh nướng hả trời ơi chắc ăn không nổi rồi đấy khi Natsuki đang hâm hâm thì cậu cứ bơi cậu ta đi à nhỏ này bị khùng đúng không dạ yeah. Như vậy với cậu đây chính là Natsuki lúc nào cũng vui tươi What? Cái mặt này vui tươi chưa? Vậy là vui tươi dữ chưa? Vui dữ rồi hả? <laughs> Bởi cái vui tươi Giờ mình thấy là Sayuri vui tươi hơn là Natsuki Và đây là cô gái không hái nhất hội Yuri Không hái nhất hội Dạ yeah đừng nói tới như thế chứ Yuri trông có vẻ trưởng thành và hơi nhút nhát chắc là không được hòa hợp với những người như Sayuri và Natsuki đúng thiệt bây giờ mà thấy nhỏ Sayuri mô tả về Yuri này đúng nè nhưng mô tả về Natsuki nó hơi sai sai à rất vui được gặp hai cậu các bạn còn đã biết Monica rồi phải không? Đúng vậy Rất vui có cậu Saki Trời Monica mỉm cười hiền hậu Quá đờ Nó là quen nhau nhưng chúng tôi chỉ là học cùng lớp năm ngoái và đó rất hiếm khi nói chuyện Dạ Monica có lẽ là cô gái nổi tiếng nhất lớp vừa xinh đẹp lại còn thông minh Giỏi cái thể thao nữa Dạ vậy là idol toàn diện rồi Về cơ bản cô ấy quá là ngoài tầm với của tôi Đúng rồi Một đứa quy bu chỉ tối ngày coi anime và chơi game như mình thì Đúng là còn có ven đường làm sao mà với được may mọi người Không ấy nào với tới được Vì thế khi chỉ về với nụ cười thôi mà khiến tôi cảm thấy hơi mình cũng vậy. Ngồi xuống đi, sau khi tụi tớ đã cây hay mằn. Thế nên là cậu có thể ngồi cạnh tớ hoặc Monica. Nếu mà ngồi giữa cạnh con Sayuri này và ngồi cạnh Monica thì mình sẽ chọn... À... Nếu là mình đi, mình sẽ ngồi cạnh cái đứa uh, xinh đẹp nhất trường đúng không đâu phải là ai cũng có hội được ngồi cạnh idol của trường đâu đúng không idol mà trời ơi này tớ làm mà để tớ lấy cho xin lỗi tại tớ không phải đợi thêm được nữa <laughs> dạ các cô gái đã xếp những chiếc bàn học lại thành một cái bàn lớn như Sayuri đã nói có một khoảng trống bên cạnh Sayuri và Monica Ủa mình là con trai mà tại sao mình không xếp bàn phụ nó trời Bắt được con lợn Thằng con trai đứng nhìn ờ, ba bốn đứa gái xếp, xếp bàn giùm Căng hết Sayuri đã nói có một khoảng trống bên cạnh Sayuri và Manuka Và Có nghĩa là cái vị trí ngồi của mình là ngầm Là ở giữa hai đứa gái Dạ yeah. tôi ngồi ngồi cạnh Sayuri ừ. khoan nếu mà theo mô tả đó thì mình ngồi cạnh Sayuri thì cũng giống như ngồi cạnh Monica, Monica thôi tại vì mình ở giữa mà các gì nhau nhờ hay là cái khoảng trống đó chỉ cái, là khoảng trống ở phía bên uh, Monica thôi nhưng mà nếu nếu mà nếu mà Monica không nếu mà Sayuri ngồi bên ngoài á ngồi rìa á thì mình ngồi bên cạnh Sayuri và phía bên kia không có ai hết thì cũng giống như là mình ngồi ngoài rìa rồi thì cái đó sẽ gọi khoảng trống được khoảng trống là khi mà mà cái này nó miêu tả khoảng trống là có một khoảng trống ở giữa Sejuri và Monica thì cái vị trí mình ngồi chắc chắn là ngồi giữa hai người con gái rồi thì, thì mình chọn lựa với việc ngồi giữa cạnh Sayuri và ngồi cạnh Monica khác nhau đâu được con lợn gì vậy Các cậu sẵn sàng chưa? Yeah. Dạ. Sẵn sàng chưa? Ok. Sẵn sàng gì cơ? Ta-da! Natsuki lột dây gối bày ra cả tá như chiếc bánh nướng được phủ lớp kem trắng xốp về trang trí hình mèo con và dạ. yeah. cũng đầu tư phết nha Mai cây râu được vẽ bằng kem và những cái miếng chocolate nhỏ xinh được sử dụng để làm tay cho chúng. Ôi! Bánh được trang trí bằng mèo, à, bằng bằng hình vẽ mèo á. Wow! À, à hời, mấy người mau lấy bánh ăn đi. Đầu tiên là Sayuri, cho đó là Manuka, tiếp theo là tôi. Sayuri nhầm nhầm nói trên mặt cô ấy còn dính một vệt kem. Uhm... Tôi xây vòng chiếc bánh trên tay. À, như vậy là hơi bất lịch sự nha. Kiểu con gái mời ăn bánh mà kiểu mình cứ cầm kính bánh trên tay rồi mình cứ nhìn nhìn hoài kiểu... Ờ, à, nhỏ này kinh, cái hàng này nó kinh đồ ăn mình nấu mình làm hay sao ấy. Như vậy là hơi bất lịch sự nha. Tôi không phải không nhận ra ánh mắt của cô ấy đang nhìn chăm tôi chầm chầm. cái gì nữa, người ta mời ăn bánh không có lo ăn, cứ nhìn cái bánh hoài. Không phải là cô ấy đang chờ tôi ăn thử đấy chứ. Chứ không lẽ người ta mời ăn bánh mà giờ mình không ăn bánh người ta biết là người ta còn suy nghĩ gì nữa trời. Cuối cùng tôi cũng ăn hẳn một miếng, nó làm như nó ăn, nó ăn bánh có độc gì đó trời. Thiệt luôn. Kem rất ngọt và tràn đầy năng lượng hương vị. Tôi tự hỏi có phải chính tay cô ấy làm không nữa. What the con lợn. Cái bánh này thật sự rất ngon. Cảm ơn Natsuki. Tại sao gọi là cảm ơn tôi, không phải là tôi. Ủa nhỏ này không phải làm bánh hả? làm dành cho tàu cậu hay gì đâu nhé à, là nhỏ này nó không phải là nó kêu nó là nó không nó không làm bánh cho riêng một mình mình mà nó sẽ nó nó nó làm bánh cho nhiều cho tất cả mọi người ở đây nó tưởng là đúng là thế chứ Siri đã nói ờ à, có là đúng thế đấy à, là nhỏ này nó biết hôm nay là mình tới đây mình tham gia vào câu lạc bộ cho nên là nó nó nó muốn làm một cái bánh nó muốn làm à, bánh để mà nó đãi mình nhưng mà nó vẫn ngại nó kiểu là nó nó không muốn thừa nhận cái điều đấy nhưng mà không phải cho cậu coi biết đấy đồ ngốc à, cái thái độ cái cái cái vẻ mặt và cái thái độ như vậy thì chứng tỏ là nó đã hết mình rồi cái kiểu khi mà mà con gái mà kiểu phủ nhận một cái gì đó một cái phủ nhận rằng là mình à, không mình là mình có là có tình cảm với người ta thì thường và cái với cái vẻ mặt và cái thái độ kiểu lấp bắp như thế này thì chứng tỏ là nó hết mình yeah. à rồi tôi hiểu rồi <laughs> Tôi cảm thấy khó hiểu trước lý luận kỳ lạ của Natsuki nên là tôi nói hệ kết thúc của nó hoài. Cô ấy nhẹ nhàng đặt một tách trà trước mặt mọi người rồi sau đó đặt ấm trà cạnh cây kéo nướng. Hôm bữa em hứa hát em thực hiện rồi nha. Không có nghe gì hết hát lại đi. Alo. <laughs> Cậu giữ các một hồi tắm chén trong trà phong này ra. một tháng tư có là stream không có nha tuyền ơi một tháng tư là có stream nha tuyền ơi không hát lại đâu trời hát đi mà năn nỉ mè hát đi anh hương hơn một phần hít một tách trà nóng cùng với một cuốn sách hay cho phải là sự kết hợp hoàn hảo sao yeah yeah không biết là có một cái bạn nào có sở thích là vừa đọc sách vừa uống trà không nhỉ ừ. Saki chưa bao giờ có quen đấy mới ngủ dậy dây chào buổi sáng tuyền chưa rửa mặt <laughs> What the... <laughs> ừ chắc vậy cậu không cần phải tỏ ra lớn tượng quá yuri nó văn vẽ làm màu hết thôi hả tất không ý của mình là ngồi bên đây mình tin cậu mà có lẽ là uống trà và đọc sách không phải là khu của mình nhưng mà ít nhất thì mình cũng đã thấy ổn khi mà hưởng thức trà dạ yeah. mình rất vui yuri mỉm cười nhẹ nhõm thế điều gì làm cậu chú ý đến câu lạc bộ văn học à, tại vì nhóm bạn rủ gì thôi à chứ có cái gì đâu <laughs> tôi đắn đo với câu hỏi này và dạ, đến bây giờ nếu mình nói là mình con nhỏ bạn thân của mình nó rủ mình tham gia câu lạc bộ á thì kiểu ừ là con nhỏ nó sẽ kiểu ừ là hàng này nó chẳng quan tâm những câu lạc bộ á nó chỉ tham gia để vì có người khác rủ thôi hơi bị khó xử với mọi người với trường hợp này thì mình sẽ kiểu một là mình thừa nhận là mình là nhỏ bạn nó rủ series nó rủ mình tham gia và hai là mình sẽ kiểu nói dối là mình rất thích văn học cho nên là mình tham gia nguy cơ một tháng tư sẽ collab Saki what có hả phải không à? Linh cảm mách bảo rằng tôi không nên nói với Monica là tôi đến đây chỉ qua do sự do bị Sayuri lôi kéo. Đúng rồi, nếu mà mình nói như vậy là chắc chắn là uh, sẽ cô ấy sẽ có vẻ mặt không vui mọi người ạ không sao đâu cần gì phải ngại vậy cứ tỏ ra thoải mái như nhà được chứ nhá dạ. yeah. là hội trưởng của lạc bộ văn học nhiệm vụ của mình chính là khiến cho mọi người thấy cái lạc bộ rất thú vị vui vẻ nha dạ. yeah. Monica ngạc nhiên đấy Lý do gì khiến cậu muốn lập ra một câu lạc bộ mới? Trong khi cậu có thừa nhận khả năng để trở thành một thành viên chủ chốt của các câu lạc bộ có tiếng tăm hiện nay, thì vì nhỏ này là idol của trường mà cho nên là nó sẽ có khả năng là một thành viên chủ chốt cho bất kỳ câu lạc bộ nào của trường. Tại vì kiểu như là những cái idol như vậy thì người những câu lạc bộ khác họ sẽ rất là muốn có những thành viên như Monica tham dự vào trong câu lạc bộ của họ. Chả phải năm ngoái cậu là hội trưởng câu lạc bộ danh luận sao? What? Câu lạc bộ danh luận cũng có, cũng có câu lạc bộ nữa hả trời? Tôi không tin nổi luôn. <clears throat> ha ha ha, cậu biết đấy. giữa các câu lạc bộ thường có xung đột thành ra thật mình nói thì mình cũng chả ưa chúng lúc nào cả Wow. Ngán ngẩm làm sao khi phải tranh luận về vấn đề ngân sách làm thế nào để chuẩn bị cho sự kiện công khai này nọ. Câu lạc bộ tranh luận giống như là câu lạc bộ cãi nhau nha. <laughs> tham gia cô tham gia vào câu lạc bộ đi cãi nhau. Set up đi ông già, một tháng tư collab. Có hả? Trời ơi. Tôi còn không, tôi còn chưa biết cô lắp cái gì nữa má ơi Có ai hẹn cô lắp mà hẹn trên stream luôn trời Mình thì muốn làm những gì mà bản thân hay thích thú và tạo ra những điều khác biệt Thế nên mong muốn thực hiện à, Cái đó giống Saki nha Saki cũng kiểu là những cái Làm những cái gì mà Saki thích và hết tạo nên sự khác biệt Đây nhóm sa cây hợp Thế nên là mong muốn hiện nay của mình là nâng tầm ảnh hưởng của văn chương với mọi người Monica là một hội trưởng cực kỳ tuyệt vời đấy Mình còn cảm thấy ngạc nhiên khi hội trưởng là Monica mà câu lạc bộ họ lại chưa có nhiều người Ờ à, đúng rồi Một câu lạc bộ mà hội trưởng là một idol của trường thì là tại sao lại câu lạc bộ gần như là không có nhiều người nha vô lý khởi đầu bao giờ cũng nhan nan nha dạ à hả what à hả à hả what nhớ này sao ta à hả ủa alo khỏe không vậy <laughs> <laughs> em khỏe mà rất thể là trời khỏe hay cũng vậy thiệt <clears throat> mà trời ơi trời thì không á không biết nữa thì không <laughs> Cởi đầu bao giờ cũng gian nan á thời giá cũng đã nên lúc nghẹn ngào nói lời chào đến ngôi tình đầu một cung sắt ngọt ngào mà đôi ta từng viết em như muôn hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi vậy đó dạ yeah dạ. dạ vỗ tay mọi người trời ơi hát hay vô vỗ tay chứ ờ no no no no no vỗ tay chứ trời ơi No. I, no. Các lạc bộ phải hoạt động cực kỳ chăm chỉ chứng tỏ là văn học vui vẻ và bổ ích. À, đúng rồi, cái chủ đề này làm chủ đề văn học cho nên là cũng khá có ít nhiều người tham gia tại vì người ta hầu ngừng các bạn rất là không có mặn mà gì với văn học của mọi người. Nhưng cái quan trọng hơn là phải đóng góp vào các sự kiện của trường, ví dụ như là đại hội, dạ uh, Saki Saki thì khác Saki rất là thích văn học mọi người rất là thích học môn văn <clears throat> cho nên Saki viết lách cũng rất là cũng khá là ổn mọi người nhưng mà ngày cái hồi kiếp trước Saki đi học á học môn văn á khi mà thầy giáo kêu Saki là một uh, bài thơ lục bát về tình yêu rồi Saki viết một đoạn uh, cô lục bát gần à, một trang giấy và khi và cái bài lục bát ấy được được đã được thầy giáo đưa đưa làm mẫu cho tất cả học sinh trong trường coi phát để con lợn <laughs> cảm giác mình kiểu ờ mình vừa vui mà vừa cảm thấy nó xấu hổ mọi người tự nhiên cái bài thơ của mình viết ra tự nhiên cả trường ngồi lần ngồi đọc được giới thiệu toàn trường luôn mọi người trời ơi cảm giác nó xấu hổ phải nổi nhưng mà lúc mà mình thi môn văn thì kiểu bị điểm hơi hấp mọi người ạ kiểu điểm trung bình mọi người tại vì uh, ban giám khảo chấm thi kiểu là ghi là ờ uh, bài đặt đề viết quá lan man lạc đề à, tại vì mà kiểu mình Saki chiếc không muốn theo một cái kiểu khuôn mẫu nữa là Saki kiểu cứ viết uh, gần viết cả hai trang giấy luôn hai trang giấy bài thi gần cả hai trang giấy luôn còn xin thêm giấy nữa mọi người xin thêm giấy để biết tiếp <laughs> nhưng xong cuối cùng thì bị lạc bị chấm là lạc đề và được có 5 điểm yeah cảm giác rơi vô mất viết rất là nhiều nhưng mà điểm không có bao nhiêu yeah lạc đề lan man yeah nghe chấm thi mà đau nghe cái lời phê của cô giáo mà đau lòng thì khóc cái môn cảm giác các bạn mà kiểu các cái môn mình thích á mình thích học á ờ, mà cái kiểu bị chấm như vậy thật sự là mình rất đau lòng mình tin rằng trước khi tốt nghiệp chúng ta sẽ là ngôi lạc bộ cực kỳ lớn mạnh phải không mọi người đúng vậy đó tụi đó sẽ có hết sức cậu nói đúng à mọi người hào hứng quá ta hello đi cù em em em à, em bây giờ mi em có thể nào nói một cái câu như là uh, um, Sao? Uh, uh, kiểu gì kiểu uhm. gì vậy em sẽ cố gắng hết sức nói với rồi cái đó cố gắng, cố gắng hết sức gì Dạ em nói là em sẽ cố gắng hết sức để thành một youtuber hai à, ok tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một youtuber ờ à, nó vẫn chưa cái có độ ý chí quyết tâm lắm à, mới nói là một cái mạnh mẽ thế nào à, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một youtuber sao nghe như nghe như hết hơi cạn sức quá vậy nghe cái vẻ tuyệt vọng quá vậy từ đây em nói một cách mạnh mẽ mà nó có nó dứt khoát cái nè không biết nữa ở đây ok ok um, Sumi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một youtuber ok chưa sao nó vẽ thiếu sức sống cái gì vậy nhỉ ngày nào là buồn ngủ đúng không đây buồn ngủ hay sao đây? đúng vậy hôm qua tới 4 giờ sáng mới ngủ này để nó thiếu sức sống quá ta Monica chắc phải vất vả mới tìm được ba người họ Dạ yeah. Có lẽ là lý do tại sao họ vui như vậy khi có thêm thành viên mới gia nhập câu lạc bộ. Mặc dù tôi không biết nên làm thế nào để lại theo kịp tấm lòng nhiệt tình với văn học của họ. Ờ, nếu mà mình bảo là giờ mình là không muốn tham gia nữa thì chắc chắn là sẽ một sự thất vọng một sự thất vọng vô cùng to lớn mặc dù có thể là nhiều nhiều bạn những các thành viên trong câu lạc bộ này họ đã quen với cái điều đấy rồi nghĩa là họ đã quen với cái việc là sẽ bị người khác từ chối tham gia rồi Vậy lỗi là do anh quát đời con là cái gì vậy Shikobi Nhỏ này lâu lâu nó một câu Trời tôi nghe tôi muốn Buồn luôn á Ấy Hasaki cậu hết cậu đọc những thể loại cách sách gì ờ, hết Ờ Saki thích hay là sách gì hả Ờ Manga ờ, Manga uh, <coughs> chuyện chữ về dị giới về chuyển sinh về uh, lọc ra nông ven các thứ ừ đấy chiến tranh à đó đó thì nó là những sách như vậy những cái sách mà quy Weibo ừ. hết xem quy Weibo Dạ, thì mình là quy Weibo thì mình phải hết xem những sách thuộc về quy <coughs> quy Weibo chúa Dạ, yeah, Weibo chúa ha có tại Weibo ông Hoàng anime <laughs> Ủa anh chỉ livestream anh không có quay video Quay video á? Ờ, anh không có thời gian quay luôn á Thì tấm là stream á, chứ này mà có thời gian quay là chắc anh cũng Anh cũng ờ, quay video nhiều hơn là stream á Tại vì kiểu quay video mình có mình có thể đầu tư được nhiều ý tưởng sáng tạo rất là nhiều thứ và làm khá nhiều thứ nội dung khác rất là hay hơn là kiểu stream thì nó tùy hứng hơn tại vì video thì mình sẽ đầu tư rất là nhiều hướng anh tham gia câu lạc bộ Monica bật Yandere và khiến những người bạn của của cổ Ikesai What? Monica bật Yandere hả? chu cho ơi nó là hội trưởng luôn đấy trời ơi mà sao nhỏ này nó spoil như ta chưa chơi xong rồi boy spoil rồi à ơi an dựa hai số lượng sách ít hỏi mà tôi đọc được trong số mấy năm qua thì tôi không thể nghĩ ra được câu trả lời nào cho ấn được Ừm, um, dạ yeah. Manga tôi làm ẩm thật đúng là đùa mà đây là câu lạc bộ văn học mà mình nói là mình hết mình ra quá wow, không được đâu thật sự nếu mà nói về văn học á thì Saki hết à, văn học Việt Nam á thì Saki khích là khá nhiều tác phẩm à, của Nguyễn Du của um, Nam Cao của Hai Mật Tử um, của Xuân Quỳnh à, mà Xuân Quỳnh là hay hơn mà ta ừ. ờ. ờ nói chung là khá nhiều mọi người sách nước ngoài cũng có nhiều lắm đặc biệt là những sách ờ, về kiểu như là à, à, cái gì ta Alan Alan Ford hủ lâu lâu không nhớ nữa rất là nhiều sách mọi người à, Phan lỗi em <laughs> tôi lẩm bẩm mặt đúng là đùa mà Hình như cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng rồi tiếp tục im lặng. Cậu không đọc nhiều chắc là thế à? Có thể sau này sẽ khác mà. Tôi đang nói cái quái gì vậy? Tôi đã nói nhảm vì bối rối sau cái nụ cười trừ với vẻ thất vọng trên khuôn mặt Yuri. Bỏ qua chuyện đó đi, còn cậu thì sao Yuri? Để xem nào, Yuri dùng ngón tay lướt vòng quanh miệng ánh trà. Mình hết những tiểu huyết về các thế giới kỳ ảo được xây dựng, phức tạp và có chiều sâu. Giá dạ, trời ơi, đúng sao hết mình luôn. Saki hết những cái tiểu huyết về các thế giới kỳ ảo mọi người. À, nó kiểu nó rất là cuốn, kiểu như là về dị giới á. Mức độ sáng tạo thật đáng kinh ngạc hoặc là mấy chuyện dị giới cũng khiến mình thật khá ấn tượng trời ơi chung sẽ hết rồi Yuri ơi hay quá Yuri tiếp tục nói hãy hẹn niềm đam mê đọc sách mãnh liệt của cô ấy uhm. Lúc đầu ấn tượng của tôi về Yuri là một cô gái khiêm tốn và nhút nhát Tuy nhiên khi đắm chìm vào thế giới sách thì anh kia mắt kia sáng rực lên cứ như một Yuri khác hẳn chuẩn bị học chưa anh chưa em à, kiểu Yuri giống như Chucky á kiểu là khi mà nó đến một cái cái chuyện một cái vấn cái cái cái cái chủ đề của mình hết á thì Chucky sẽ kiểu như là kiểu như là một cái một cái niềm vui rất là lớn mọi người ạ à. Saki có một niềm vui rất là lớn luôn mọi người mình còn thích rất nhiều loại hơn nữa cơ. Những câu chuyện có yếu tố tâm lý sâu sắc khiến cho mình say đắm khi chìm vào chúng. Yeah. Thật sự nếu mà thường những những người nào mà yêu văn học á thì thường họ sẽ có một cuộc sống, một cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc mọi người và cảm xúc của họ trong nội tâm của họ kiểu như là họ có cảm xúc sâu sắc hơn so với những người khác và họ thường thường là sống hướng nội Dạo gần đây mình cũng dần chuyển sang đọc hay là kinh dị quá wow. Saki mặc dù là Saki hết đọc sách nhưng mà Saki không hết các cũng hiếm khi đọc những cái hệ kinh dị lắm mọi người Tại vì Saki rất là sợ ma e rằng cứ như thế này Yuri chả khác gì đang chuyện trò với một tảng đá cả dạ thật chứ Saki không ngờ Yuri hết tục phải lấy với một người tính cách dịu dàng như cậu ờ người Saki cảm thấy là ở ờ, những cô gái mà kiểu kiểu có hiền hiền nhút hiền hiền nhút nhát á thì người ta lại có một sở thích uh, hết độc đọc tập truyện ma đọc truyện kinh dị hoặc là xem phim ma xem phim kinh dị khi không hiểu rõ là tại sao là như vậy nhưng đúng là một cuốn sách khiến mình có thể sang được thế giới khác thì cũng sao đặt xuống được dạ một kiệt tác kinh dị thường thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới dù cho chỉ trong khoảng khoảnh khắc ngắn ngủi ờ, kiểu như khi đọc một cái chuyện kinh dị thì chúng ta thường cảm nhận là à, thế giới này có một cái cái bề cái bề mặt khác một cái mặt khác uh, nó đen tối hơn nó kiểu như nó nó khắc nghiệt hơn mọi người em mọc trước ôn bài nha bye bye anh và mọi người ok nha sumi bye bye sumi ừ tôi ghét hãy là kinh nghiệm kinh dị nhá yeah. tại sao lại thế à chỉ là Thôi ờ, không có gì đâu Đúng rồi, vậy là về cậu giáo viên luôn viết cái điều dễ thương mà đúng không là Satsuki Gì cơ À Trên đó có một bài thơ và đang viết dở tiêu đề của nó là Đừng có nói Ừ Mày trả con giấy đây Rồi đây đây đây đây <laughs> Bên nữa cậu bài thơ cậu nữa rồi ờ, nhỏ này nó biết một cái gì đó là mảnh giấy nhưng mà nó Suki không muốn cho cho mình biết nha. Yeah. Có vẻ là một cái lời tờ tỏ tình. Và nếu mà không cho phép ờ, mình nghe được những điều đó thì chắc chắn có thể là nó sẽ liên quan đến mình. Có thể. Bánh nướng cậu này, bài hứa cậu này, thích tần tật những việc cậu làm đều rất dễ hương như cậu vậy. Celery tiến lại gần Natsuki và đặt tay lên vai cô ấy. Tớ không quen với Hương nhé. <laughs> Khi mà một uh, cô gái uh, bảo với mình rằng là cô ấy không có hài dễ Hương thì kiểu ờ uh, là cô gái uh, không hờn không hờn là những cô gái đó thật sự rất dễ thương Natsuki này còn sáng tác được hơn á à, hơi hỉnh hoảng thành viên câu lạc bộ văn học làm sao là không sáng tác được vậy hơn à đúng không ok rồi à, chúng ta đã có một buổi stream khá dài rồi mọi người à, Shikubi hello Shikubi Hi nãy giờ vẫn chưa ờ, à, biết là Scorpion ăn sáng nhé nhờ chắc là ăn rồi đúng không <clears throat> à, Saki vẫn chưa có ăn gì hết đó anh anh anh, anh, anh vẫn chưa ăn gì hết Ok thì buổi stream cũng ờ, khá là dài rồi và có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây mọi người thì lần tới chúng ta sẽ tiếp tục uh, câu chuyện của câu lạc bộ văn học quy nhộn này. Yeah. Dạ. Bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở trên lần xa nha. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Bye bye. Bye bye. Rồi, à, nó sẽ sale ở đây nha mọi người. Dạ. Yeah. Có. bảo được gì các bạn nữ vật